Hmm. kiếp phong trần bụi bay mà hoang con tàu ra khơi xa tình nhân làm cơn gió cuốn đi mai cô nhận đây dấu kiến tâm tư sầu thương nát tan nơi này bước chân âm thầm một mình lang thang phô vang, đời người như một giấc mơ chẳng thực tại mà thôi dấu chân ai phiêu bạt về phương trời xa chẳng còn vương vấn quê nhà tình nhân gian như cánh hạt trắng một bay về nơi nào chốn yêu xưa hoàn tàn trong xưa đành vô tâm giữa kiếp người sống những ngày tháng tòa đầy chỉ mong một ngày bình minh nơi đây thiên nhân ai sao hứa trắng bắt đắm người ở lại giữ đau thương âm thầm vương mang đành mong ai giữa chốn nào sẽ phong trần bụi bay mờ hoang con tàu ra khơi xa tình nhân làm cơn gió cuốn đi mai cô nhận đây dấu kín tâm tư sâu thương nát tan nơi này bước chân năm thầm một mình lang thang phố vắng đời người như một giấc mơ chắc thực tay mà thôi dấu chân ai phiêu bạt về phương trời xa chẳng còn vương vấn quê nhà tình nhân gian như cánh hạc trắng hụt bay về nơi nào chốn yêu xưa hoàn toàn sông xưa đành vô tâm giữa kiếp người sống những ngày tháng đòa đây chỉ mong một ngày bình minh nơi đây thương âm thầm vương mang anh mong ai giữa chốn nào sẽ không bắt tâm một người sống trong cuộc đời thơ tình một thời phổi phai tình nhân gian như cánh hạt trắng vụt bay về nơi nào chốn yêu xưa hoàn tàn trong xương đành vô tâm giữa kiếp người sống mong một ngày bình minh nơi đây nhìn lại sông mờ trắng bất tâm người ở lại giữ đau thương âm thầm vương mà đành mong ai giữa chốn nào sẽ không bất tâm một người sống trọn cuộc đời thơ tình một thời phôi phai sống trọn cuộc đời ân tình một thời vội vãi